chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu hết cho anh em về tất cả những cái đồ chơi hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua để cho anh em phân biệt được đâu là cái mặt hàng có thật ở trên thị trường lấy về mình xài được chơi được và đâu là những cái mặt hàng mà người ta quảng cáo lừa đảo anh em thì ờ, mình cũng nói luôn bây giờ hiện tại thì ở trên này nó lừa đảo rất là nhiều anh em đi mua hàng thì cố gắng tham khảo cho thật kỹ mình lựa chọn một cái đại lý nào nó uy tín xíu mình mua hàng thì ờ, đồ chơi bầu cua thì nó cũng chẳng có nhiều đâu thì mình sẽ nói cụ thể luôn ở cái video này tổng cộng đồ chơi bầu cua nó chỉ có 3 loại để hỗ trợ cho anh em chơi thì cái bộ đầu tiên thì mình nói tới đâu mình sẽ quay tới đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho những anh em nào mà chưa từng biết cũng như là cái cách sử dụng với lại những cái mà mình cần chuẩn bị khi mà mình đi vô sòng mình chơi nói chung anh em biết rồi thì nó dễ nhưng mà đối với những người chưa biết thì nó cực kỳ khó thì à, mình sẽ làm cụ thể luôn ở cái video này anh em cố gắng theo dõi theo dõi hết cái video của mình thì à, cần à, hỗ trợ thêm cái gì thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại này nha thì đầu tiên bộ đầu tiên là cái bộ camera tức là mình sẽ chơi bằng thâu camera thâu nhôm camera thùng sơn camera thùng giấy camera ở đây là cái mẫu thùng sơn trơn nói chung về cái phần camera thì mình làm được tất cả các loại mẫu chỗ anh em chơi cái mẫu nào thì anh em cứ gửi cái mẫu đó lên mình sẽ làm camera cấy camera vô bên trong cho anh em về anh em đánh cái bộ này thì đi chơi đĩa nào cũng được hộp nào cũng được mình không cần chuẩn bị đĩa với lại hộp mình chỉ vô sòng mình chỉ kiếm cách mình luồn duy nhất một cái thùng vô là mình có thể chơi được một cái nắp vô là mình có thể chơi được còn à, cái này là cái mẫu mình làm sẵn nè thì anh em nhìn nói chung là bây giờ công nghệ càng ngày nó nói chung cũng càng tiên tiến là tất cả những cái dụng cụ này mình đều làm bằng máy móc cho nên khi mà làm xong thì nói chung là nó giống thật 100 anh em cầm cái thùng lên không thể nào mà anh em phân biệt được kiểm tra mắt thường thoải mái soi đèn led thoải mái trừ khi anh em lấy kéo anh em cắt nhuyễn cái thùng ra thì mới thấy đồ bên trong đó thì đây là về cái ờ, ưu điểm của nó là về cái ngoại hình là nó ngụy trang rất là kín đáo thì ờ, một bộ đầy đủ của cái thùng này thì nó cũng đơn giản thôi gồm một cái thùng à, một cái bệ để sạc sạc à, bây giờ là sạc bệ hết nha không sạc kim nữa sạc bệ nè và một cái điện thoại để coi ở cái phần cái điện thoại coi này thì à, mình chia làm hai mẫu một là anh em có thể mua lấy trực tiếp cái máy của mình luôn về là bấm lên coi thôi muốn kín đáo hơn thì anh em mang cái điện thoại cảm ứng của anh em lên trên này đó là cái mẫu thứ hai mình sẽ kết nối trực tiếp vô cái điện thoại cảm ứng mà anh em xài hàng ngày thì anh em chơi ngụy trang nó sẽ kín đáo hơn được xíu còn à, cái thùng này thì cách chơi của nó rất là đơn giản rồi bỏ vô thì ai lắp cũng được lắc xong anh em đứng tầm 10 mét bấm lên là thấy gà cua bầu Đấy, thấy cả ba con cả ba mặt thấy rõ cả màu đó đây là cái thùng thì uh, pin của cái thùng này á nếu như anh em chơi hết pin thì cứ đặt lên cái bệ này là nó sạc cắm chui Samsung vô đây chui nhỏ là nó sạc sạc đầy đánh được khoảng 4 tiếng là nó cạn và cái thùng này anh em để một chỗ chẳng hạn như hôm nay anh em bỏ vô anh em không đánh để em cái thùng này một chỗ ngày mai anh em đánh nó vẫn có pin nói chung nó không có tốn pin khi mà mình không nhúc nhích cái thùng rất là dễ chơi nha gà bầu nai thấy cả ba con đánh được cả ba mặt cứ lắc xong rồi đứng 10 mét rồi bấm thôi nai tôm gà nai tôm gà đây là cái bộ bình thường đối với những cái sòng anh em chơi nói chung sòng làng rồi đó thì mình lấy cái bộ này về mình chơi mình đứng tầm 10 mét mình coi còn những anh em nào mà chơi lớn đánh sòng lớn cần những cái dụng cụ mà để cho nó kết nối coi được xa hơn thì mình có những cái đồ kích sóng những cái bộ vip nói chung là nó mắc sẽ mắc tiền hơn cái bộ này nhưng mà anh em cái tầm xa để mình coi có thể kết nối từ nam ra bắc vẫn coi được ở trong nam mình lắp ở ngoài bắc vẫn thấy đó là cái bộ ờ, tần sóng ờ, xa hơn còn à, chơi sòng đơn giản thì cứ lấy cái này về chơi cho nó tiện bầu cá gà đấy bầu cá gà thấy cả màu luôn nha bây giờ làm màn hình màu hết bầu cá cua bầu cá cua đó thì à, đây là cái bộ đầu tiên mình chơi bằng camera thùng camera thâu camera đi chơi thì chỉ cần bỏ cái thùng vô là chơi được đĩa chợ hộp chợ à, bây giờ mình chuyển qua cái bộ thứ hai mình hướng dẫn cho anh em cách chơi cũng như mình test cho anh em coi cái độ chuẩn xác của nó bộ thứ hai là cái bộ uh, à, báo rung sáu mặt thì đi chơi bây giờ anh em không cần phải bỏ nắp nữa nắp chợ nè đĩa chợ thậm chí hai cái hộp này cũng là hai hộp chợ anh em đi chơi chỉ cần bỏ một hộp duy nhất rồi là anh em chơi được đánh được cả sáu mặt và chuẩn xác từ gói 100% thì uh, trong cái hộp này mình cấy chip vô thì nó sẽ có sáu cái tầng rung khác nhau chẳng hạn nó lật con cua đây mình bỏ cái giấy ra đây cho anh em coi luôn cho nó dễ đây đây là sáu tầng rung của cái hộp bầu cua sáu mặt này một bộ đầy đủ của nó chỉ có gộp một hộp đi kèm một máy máy rung này thì bỏ trong túi đứng cũng tầm 10 mét đây máy rung bỏ trong túi nha đứng tầm 10 mét là nó rung nó báo cho anh em còn cái hộp này chỉ cần quăng vô là đánh thôi để chợ nắp chợ hai hộp này là hai hộp chợ mình chỉ cần duy nhất một hộp thì ở đây nó rung hai cái dài thì đánh con cá một cái dài anh em đánh con gà không rung thì cứ đánh con cua nó rung hai cái ngắn thì đánh con nai còn con tôm nó sẽ rung một ngắn bầu nó sẽ rung một ngắn một dài thì mình mở cái nắp này ra để anh em thấy anh em đánh chung với mình cho anh em biết được cái độ chuẩn xác của nó tại vì cái ờ, cục rung này á nó chỉ làm rung thôi nó không có âm thanh cho nên khi mình cầm ở trên tay thì mình mới cảm nhận được đây, còn mình để ra vậy là anh em nhìn được cái đèn ở đây nó chớp thì anh em biết nó rung ngắn hay rung dài một cái dài nè hai cái dài hai cái dài thì anh em đánh con cá có con cá nè hai cái ngắn hai cái ngắn anh em đánh con nai có con nai nè không rung không rung thì đánh con cua làm được tất cả các loại hộp làm hộp theo yêu cầu của anh em hộp nào mình cũng làm được hết và làm xong thì nói chung nó cũng bình thường thôi trừ khi xé hộp ta mới thấy được công chuyện ra tiếp tục hai cái ngắn đánh nai tiếp nè đây cái trường hợp này nó bị sai là do cái con nai nó nằm lên trên cái thành này thì con chip nó nằm không có hết tầng của nó thì cái những cái chén này cố gắng lắc cho nó nằm bằng chứ đừng có để nó kênh hộp nó kênh hộp như vậy là nó bị sai lắp bao nhiêu cái cũng được đây anh em lắp bao nhiêu cái nó cũng rung hai cái ngắn đánh nai tiếp có con nai một cái ngắn đánh tôm đấy thì đây là cái bộ thứ hai bầu cua báo rung số mặt chơi bằng hộp đi chơi thì chỉ cần bỏ duy nhất một hộp vô và máy rung đeo trên người đứng tầm 10 mét là chơi được còn à, tiếp tới là cái bộ thứ ba mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái bộ cảm ứng đánh bằng hộp thì cái bộ này tương đối là khó với lại giá cả của nó cũng rất là cao đánh sòng nhỏ nhỏ thì nói chung mình chịu không nổi tiền thuốc đâu thì cái bộ này của nó gồm có hai máy đi với một hộp và anh em chỉ đánh được một mặt cái bộ này đặc biệt là nó không có tan xé hộp thoải mái không có tan máy này thì mình đổi trên nó mình bỏ trên nó hoặc là anh em đeo ở ống tay này nói chung đánh kỹ thuật là biết đánh thì để ở đâu đánh cũng được cái máy này là để nó đo thuốc máy này là máy rung máy rung thì bỏ túi còn mình quan trọng là cái máy này mình làm sao là cái máy nó phải cao hơn cái hộp thì anh em đánh nó mới chuẩn thì cái bộ này cho mình sẽ nói sơ qua cho anh em cách chơi chẳng hạn như mình cấy thuốc vô con nai thì mình xé con nai ra mình nhét thuốc vô rồi mình dán con nai lại thì cứ khi nào nó lên con nai thì nó sẽ rung còn năm mặt còn lại nó sẽ không rung và đặc biệt cái cái cái thuốc cái tan của nó thì rất là nhỏ nó chỉ bằng cái đầu tâm thôi màu đen thì khi mà anh em cấy vào trong này thì người ta kiểm tra hộp thoải mái không bao giờ thấy được hoặc là anh em đánh khéo hơn chơi chuyên nghiệp lâu dài rồi thì anh em quen anh em có thể mua cái chấm đen về anh em tự bóp vô hộp người ta anh em đánh và anh em nhớ cái bộ này là chỉ đánh được một mặt còn tất cả những cái dụng cụ người ta kêu là nước bôi thuốc dán đánh được cả sáu mặt tất cả những cái mặt hàng đó đều là lừa đảo đây là cái bộ cao cấp nhất chơi kín đáo nhất nhưng mà cũng cực kỳ khó chơi thì anh em cần hỗ trợ cần tham khảo thêm cái gì thì cứ alo cho mình qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em thì không biết không hiểu thì cứ alo thì mình sẽ chỉ cho anh em lựa chọn đúng mặt hàng để mua về chơi thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha